Đề bài, nghị luận về sự thất bại hay đừng sợ thất bại. Kênh tài liệu 365 sưu tập dưới đây là 4 bài văn mẫu hay chất lọc, xin gửi tới các bạn học sinh tham khảo. Mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 1. Hai hạt giống nọ nằm cạnh nhau trong một mảnh vườn. Hạt thứ nhất tự tin vươn mầm, đón nhận ánh nắng ấm áp và đã trở thành cái cây mạnh. Hạt thứ hai rụt rè ngóc đầu dậy, sau đó lại sợ sệt rút sâu vào đất bởi nó lo rằng nắng gió dữ dội sẽ quật ngã cơ thể yếu ớt của mình. Rồi một ngày, có con gà vào vườn tìm mồi, vô tình mổ trúng hạt cây kia. Vậy là chỉ vì sự yếu mềm, hạt cây đã thất bại thảm hại. Câu chuyện ấy khiến tôi nhớ đến bài học về sự thất bại của con người như một câu danh ngôn từng đề cập. Trong mắt người khác, bạn có thể thất bại vài ba lần, nhưng với bản thân, bạn không được phép trở nên mềm yếu, vì đấy là sự thất bại thảm hại nhất trích lời cỏ cây bàn về thân phận con người trong cuộc đời má xe xá do thất bại đó là khi ta không làm được điều ta mong muốn không đạt được đích ta đề ra trong cuộc sống mỗi người đều có những ước muốn những cái đích để vươn tới nhưng không phải lúc nào đường đến đích cũng dễ dàng những mấp mô trên đường đời đâu phải khi nào con người cũng thấy để tránh khỏi vấp ngã những mấp mô ấy có thể được tạo nên từ những yếu tố khác nhau có khi là sự chủ quan như suy nghĩ còn nông cạn năng lực còn hạn chế thể lực vốn yếu ớt có khi lại là do khách quan như hoàn cảnh khó khăn sự cản trở của người khác bởi vậy thất bại với mỗi người là điều không thể tránh khỏi có ai lại dám vỗ ngực khẳng định mình chưa thất bại bao giờ có chăng điều đó chỉ xảy ra với những kẻ không có ước mong gì chẳng dám thực hiện điều gì cho dù là điều nhỏ nhất nhưng những kẻ đó đâu biết rằng đấy lại là thất bại tồi tệ của đời mình bởi vậy như câu nói của má giai xá do đã khẳng định trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần. Cùng quan điểm với má giai xá do, nhà thơ Tố Hữu đã từng viết Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Bạn có bao giờ thi trượt hay bị điểm kém? Bạn có khi nào bị cấp trên phê bình vì làm hỏng việc? Bạn cũng đừng băn khoăn bởi không chỉ riêng bạn thất bại đâu, mà ngay cả những chính khách, danh nhân, những con người thành công vượt bậc như Walt Disney, và ngốc ban giác bác hồ của chúng ta cũng từng trải qua nhiều thất bại điều quan trọng là chúng ta đã làm gì trước những thất bại ấy mà thôi vâng điều quan trọng không phải tìm ở đâu mà là ở chính chúng ta ta có thể độ lượng với vài ba thất bại của mình nhưng thật khó chấp nhận khi chúng ta trở nên mềm yếu thất bại hay thành công tất nhiên không phải do ta hết cả nhưng trên hết bản thân mỗi người vẫn đóng vai trò quyết định đến hoàn cảnh của mình thiên đường ở chính ta địa ngục cũng ở lòng ta cả chúa giê xu bởi không ai hiểu ta như chính chúng ta đứng trước thất bại đôi khi con người không tránh khỏi sự yếu mềm đó là những lúc con người thấy lo lắng thất vọng chán nản dễ dãi với bản thân và phó mặc tất cả cho hoàn cảnh hay số phận nhưng ta có biết rằng sự yếu mềm sẽ khiến mình trở nên đớn hèn sự tự ti chi phối sẽ khiến ta thêm mụ mị bế tắc cứ nghĩ mình không thay đổi được sự thất bại thử hỏi con người còn làm được điều gì cứ buồn mãi khóc mãi chỉ càng khiến thời gian trôi đi vô ích và rồi không những thất bại còn đó mà những thất bại tiếp theo sẽ đến với chúng ta sự mềm yếu vì thế là thất bại thảm hại nhất ta hãy để ý những người lầm lỗi xa ngã hầu hết đều do mềm yếu một kẻ ăn chơi xa đọa đâu phải nguyên nhân chính là sự dụ dỗ của bạn bè mà là vì anh ta không làm chủ được mình đã mềm lòng trước lời dụ dỗ đó một kẻ suốt đời nghiện ngập có thể thoát khỏi cảnh ấy chứ nếu như anh ta không chặt lưỡi một lần này thôi khi đưa kim tiêm lên tay thực tế cũng có những cán bộ cấp cao xa vào tham ô vì không cưỡng được sức mạnh của đồng tiền có những nhân viên suốt đời lận đận trên con đường danh vọng bởi không dám vượt qua những thử thách của công việc những con người mềm yếu sao không nghĩ rằng nếu cứng rắn can đảm vượt qua mọi thất bại mọi thử thách cám dỗ thì sẽ có lợi như thế nào khi đó con người sẽ thấy thất bại lại là mẹ của thành công thất bại cho ta những bài học kinh nghiệm giúp ta từng trải và chủ động hơn trong cuộc sống có nhiều người thất bại nhưng do có ý chí phi thường lòng quyết tâm cao độ mà đạt tới thành công tôi nhớ tới tổng thống mỹ a lincoln một tấm gương lớn về nghị lực niềm tin đã từng tâm sự hai chân tôi không thể bám trên con đường mòn trơn trượt nên cũng có lúc tôi trao đảo trên cuộc đua của cuộc đời nhưng tôi gượng dậy và tự nhủ rằng đó chỉ là một cú trượt và nó không thể làm tôi gục ngã cũng như A, Lincoln, bao nhiêu người khác cũng đã đứng lên từ những cú trượt của đời mình như Edison, như Nguyễn Ngọc Ký. Thành công lớn nhất của họ, sự chiến thắng bản thân đã giúp ta nhận ra thất bại thảm hại nhất của con người, ấy là sự mềm yếu. Câu nói của má dai xá do chứa đựng những bài học thật sâu sắc, nó giúp ta hiểu hơn về sự thất bại, cho ta một lời khuyên, đừng sợ thất bại, hãy dũng cảm đương đầu với chúng. Qua đó, ta còn thấy được tầm quan trọng của bản thân mình ta nghiệm ra rằng đỉnh núi chẳng phải là nơi chinh phục của ta mà điều ta cần vượt qua là chính bản thân mình hillary muốn thế con người cần nghiêm khắc với chính mình đặc biệt là trong những phút giây lòng mềm yếu đó chính là yếu tố giúp chúng ta thành công cũng như mọi người tôi đã từng thất bại nhiều lần và đã có đôi lần tôi tỏ ra mềm yếu một trong những lần đáng nhớ ấy là một bài văn bị điểm sáu, đôi chỗ còn ướt nhòe nước mắt nhưng rồi tôi nhận ra những giọt nước mắt càng khiến tôi bị nhiều điểm kém hơn và tôi đã thử cách khác tôi nhìn lại mình trong gương lau khô nước mắt mỉm cười với chính mình và tự nhủ sẽ làm lại từ đầu vượt qua sự mềm yếu của mình thật chẳng dễ dàng gì nhưng chúng ta đều hiểu rằng đó là lúc ta tránh được thất bại thảm hại nhất của bản thân để chờ đón một ngày mai sáng tươi hơn đề bài nghị luận về sự thất bại hay đừng sợ thất bại Kênh tài liệu 365 sưu tập dưới đây là bốn bài văn mẫu hay chắt lọc, xin gửi tới các bạn học sinh tham khảo. Mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 2. Trong cuộc sống, nếu ta muốn sống cuộc đời mà không phạm sai lầm nào, làm gì được nấy thì hoặc là ta ảo tưởng, hoặc là ta hèn nhát trước cuộc đời. Bởi cuộc đời giống như một con đường và con đường ấy không phải lúc nào cũng tràn ngập hoa thơm và ánh nắng. Sẽ có những đoạn đường đầy gai góc, đầy mưa rông và bão tố những lúc như thế ta có thể ngã khuỵu xuống nhưng ta không thể đầu hàng tuyệt vọng bởi đó không phải là con đường cùng không phải là ta đã thất bại ta vô dụng ngu ngốc mà chỉ là thành công bị chỉ hoãn mà thôi ta đừng vì thế mà mất niềm tin vào cuộc sống vào chính bản thân mình để buông xuôi theo dòng nghịch cảnh của cuộc đời bởi ai chiến thắng mà không hề chiến bại ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần tố hữu con người ta khi sinh ra và lớn lên ai cũng mong muốn mình thành công trong cuộc sống nhưng cuộc đời không giống như một cuốn sách có thể đọc phần đầu là đoán biết được phần cuối cuộc đời phức tạp hơn nhiều nó ẩn chứa nhiều bí ẩn đòi hỏi ta phải tìm tòi không phải ai cũng thành công ngay ở chặng đầu của đường đời con người không phải là thần thánh và không ai hoàn hảo cả chính vì vậy mà khi bàn về thân phận con người trong cuộc đời má dai xá do trong lời cò kế đã nói trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần nhưng với bản thân bạn không được phép trở nên mềm yếu vì đấy là sự thất bại thảm hại nhất thất bại là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống điều quan trọng là ta phải biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã đối diện với sự thật và rút ra được những bài học kinh nghiệm đừng vì thất bại mà nản trí mất niềm tin vào bản thân mình và cuộc sống bởi thành công hay thất bại cũng chỉ là những khái niệm mang tính tương đối mà thôi hãy đứng dậy và đi cuộc sống ở phía trước còn nếu ta nhụt chí thu mình vào bóng đen của thất bại không còn tin tưởng vào cuộc sống vào bản thân sẽ có lúc tỏa sáng không còn muốn đứng dậy thì đó là lúc ta đã thực sự thất bại đắm mình sâu vào vực thẳm của khó khăn và thất bại thành công có những nguyên do riêng của nó và thất bại cũng vậy đừng sợ hãy suy nghĩ tìm tòi ra lý do và đúc rút kinh nghiệm chẳng có thành công hay thất bại nào là mãi mãi chính vì vậy mà có người đã từng nói để vẽ một bức tranh hoàn hảo nhất thiết bạn sẽ cần một vài màu tối thất bại cũng như những màu tối ấy vậy điều quan trọng là chúng ta sẽ phối màu như thế nào đặt chúng vào đâu nếu biết cách bạn nhất định thành công và đó cũng là giá trị nhân văn nhận thức đúng đắn mà Mazai Sa do gửi gắm vào câu nói trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần nhưng với bản thân bạn không được phép trở nên mềm yếu vì đấy là sự thất bại thảm hại nhất có thể nói chỉ trong vài chữ ngắn ngủi mà câu nói đã đúc rút nên cả một triết lý nhân sinh đúng đắn có giá trị với mọi thời đại mọi tầng lớp mọi lứa tuổi đặc biệt là với thế hệ trẻ trong quá trình trưởng thành va chạm và trải qua nhiều thử thách nghịch cảnh của cuộc sống như một chân lý quy luật tất yếu hiển nhiên chẳng có ai trên đời chỉ có chiến thắng thành công mà chưa hề nếm mùi thất bại cũng như chưa ai nên khôn mà không hề vấp ngã dại dột đôi lần đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ lần đầu tiên chập chững những bước đi đầu tiên bạn đã ngã bạn đã phải thay hết bao nhiêu tờ giấy tẩy bao nhiêu chữ khi nắn nót những nét chữ đầu đời các bài kiểm tra có phải bài nào bạn cũng luôn được điểm cao và liệu lần đầu tiên bước ra ngoài xã hội tự lập trên đôi chân của mình bạn đã suôn sẻ ngay không sao đâu vì louis pasteur nhà khoa học nổi tiếng thế giới người có công lao vĩ đại trong việc tìm ra vác xin phòng dạy, đã từng chỉ là một sinh viên bình thường trong số những sinh viên chưa tốt nghiệp từng xếp thứ hạng 15 phần 22 ở môn hóa ông cũng phải nếm mùi thất bại và khó khăn khi công bố phát minh của mình về sự tiệt trùng người đương thời không công nhận ông nhưng điều kỳ diệu là ở ông luôn có niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình và sự đúng đắn của khoa học sự kiên nhẫn và niềm tin ấy đã làm cho tên tuổi ông tỏa sáng mãi trong lịch sử văn minh nhân loại lo yêu pasteur không thành công ở lĩnh vực khoa học không để lại cho đời bất kỳ phát minh sáng chế khoa học nào nhưng Walt Disney đã đem đến cho hàng triệu trẻ em trên thế giới những tiếng cười sảng khoái, dắt chúng vào thế giới của những hoàng tử, công chúa, gặp gỡ những con vật đáng yêu. Nhưng trước khi gây dựng nên Disneyland, ông đã từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng, phải nếm mùi của kẻ không một đồng xu trong túi. Tại sao ông lại làm được những điều ấy? Phải chăng chính ý chí và nghị lực đã giúp ông vững vàng hơn sau mỗi lần thất bại? Bạn từng đau khổ, tuyệt vọng khi nghe tin mình chưa đại học. Đó là điều đáng buồn nhưng nó không hề nghiêm trọng tới mức ta nghĩ rằng đó là con đường duy nhất dẫn đến thành công và ta đã không còn cơ hội nếu bạn ở trong hoàn cảnh như vậy hãy nhớ đến bill gates chủ tịch tập đoàn máy tính microsoft ông ấy đã không có tấm bằng đại học nhưng điều ấy chẳng có liên quan gì đến việc ông đã được bình chọn là người giàu nhất thế giới trong 12 năm liền. Theo tạp chí Times, ông cũng vừa nhận tấm bằng đại học năm 2007 và vẫn luôn là thần tượng của các thế hệ bạn trẻ. Bạn luôn bị từ chối, bạn bị coi là mơ mộng hão huyền khi đưa ra một ý tưởng một quyết định bạn bị cười khi nói ra ước mơ của mình đừng nản nói và cười là việc của họ còn hành động là việc của bạn khi bị coi khinh và chê cười bạn hãy nhớ đến napoleon bonaparte ông từng là một đứa trẻ bị cô lập trong trường học ông bị coi khinh vì là đứa con của vùng đất thuộc địa ông luôn bị chê cười và thật khó khăn khi đưa ra ý kiến nhưng đó không hề và chưa hề là vấn đề đối với ông khó khăn là điều tất yếu thất bại là điều không thể tránh khỏi nhưng ý chí và niềm tin đã đưa ông trở thành hoàng đế của đất nước pháp rộng lớn trở thành thần tượng của biết bao người và được lưu danh hậu thế sự suôn sẻ dễ dàng không phải là nhân tố tạo nên những cá nhân mạnh mẽ càng không phải là môi trường chủ yếu và lý tưởng tạo nên những bậc vĩ nhân bạn thấy đấy những người thành công không phải là những người không nếm trải thất bại nghịch cảnh khó khăn gian khổ mà họ chỉ là những người biết nhìn thẳng vào sự thật đối diện với chính bản thân mình biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và không bao giờ từ bỏ ước mơ bạn có thể bao biện rằng họ là những thiên tài còn bạn chỉ là một người bình thường nhưng bạn ơi thiên tài chỉ do một phần trăm bẩm sinh còn lại chín chín mươi phần trăm là do tự cố gắng Walt Disney vậy ta đừng bao giờ nghĩ rằng ta đã thất bại khi kế hoạch hay ước mơ dự định ta đang thực hiện sụp đổ hãy tin là mình có thể làm lại được thì ta lại có lý do để cố gắng như thế là ta đã bước lên bậc thang của chiếc cầu thang bộ đến thành công rồi đấy còn nếu ta nhụt chí chán nản đánh mất niềm tin ý chí vào chính bản thân mình buông xuôi theo khó khăn bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình thì ta đang đắm mình trong hố sâu của thất bại và dại dột chẳng sao cả nếu bạn cố và cố gắng và cố nữa nhưng vẫn thất bại nhưng thật tệ nếu bạn cố rồi thất bại và không muốn cố gắng lần nữa có người từng nói để có được thành công là ước ao của biết bao nhiêu người nhưng người ta chỉ đạt được điều đó khi đã qua trải nghiệm và biết sống thành thật với chính mình muốn thành công ta bắt buộc phải qua nhiều trải nghiệm và không trải nghiệm nào lại phù hợp hơn sự thất bại để ta có thể rút ra được những bài học quý giá giúp trưởng thành vững vàng hơn những thất bại cũng là cầu nối để ta sống thật với chính mình biết ta còn những khuyết điểm sai sót để sửa chữa mà không hề chạy trốn thất bại chỉ là thất bại khi ta không chiến thắng được chính bản thân mình không tin vào mình và buông xuôi và điều ấy có nghĩa là ta không còn là ta nữa ta không sống mà ta chỉ tồn tại hãy nhớ rằng khi nhìn lại đời mình trong những giờ phút kiên gan chống chọi với mọi nghịch cảnh bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc bạn sống thực sự là những lúc bạn làm được điều gì đó hết lòng henry de sammon khi gặp thất bại bạn đừng bi quan hãy hết lòng vì ước mơ và nhất định chúng ta sẽ thành công bạn biết không sự sống nảy sinh từ trong cái chết hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy nguyễn khải vậy thì hãy dũng cảm lên bạn ơi đừng bao giờ nghĩ là ta đã thất bại mà chỉ là một bước lùi cho ba bước tiến và hãy học cách đứng dậy sau khi vấp ngã có gì đâu khi thất bại là mẹ của thành công và nếu không có mùa đông thì mùa xuân đã không dễ chịu đến thế nếu đôi khi chúng ta không nếm trải khó khăn thì không thể thấy hết vị của thành công lại ngọt ngào đến thế hãy luôn nhớ trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần nhưng với bản thân bạn không được phép trở nên mềm yếu vì đấy là sự thất bại thảm hại nhất đề bài nghị luận về sự thất bại hay đừng sợ thất bại Kênh tài liệu 365 sưu tập dưới đây là bốn bài văn mẫu hay chắt lọc, xin gửi tới các bạn học sinh tham khảo. Mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 3 ai trong cuộc đời cũng từng ít nhất một lần gánh chịu thất bại không ai có thể vươn đến thành công mà không phải nếm trải cảm giác thất bại sau mỗi thất bại lại là một lần ta có thêm được những kinh nghiệm trong cuộc sống và trưởng thành hơn tuy nhiên có một sự thất bại không thể tha thứ được vì nó đồng nghĩa với sự sụp đổ hoàn toàn mềm yếu với chính bản thân mình chính vì vậy trong cuốn lời cỏ cây bàn về thân phận con người trong cuộc đời tác giả má dai xá do người hungary đã từng nói trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần nhưng với bản thân bạn không được phép trở nên mềm yếu vì đấy là sự thất bại thảm hại nhất thất bại là một từ không có gì lạ lẫm trong cuộc đời mỗi con người nhiều người giải thích thất bại là sự thua cuộc đúng nhưng chưa đủ chưa bao quát toàn bộ vấn đề thất bại còn là việc không thể đạt được không thể vươn tới một cái đích nào đó mà bản thân đã đặt ra từ trước quyền lực tiền tài danh vọng sự nghiệp thua trong một trận đấu một cuộc thi hay đơn giản chỉ là kết quả không tốt của một bài kiểm tra thất bại với từng ngư ỏi cũng khác nhau với một vận động viên thể thao sẽ là thất bại nếu người ấy không thể chiến thắng đối thủ với ngư ỏi kỹ sư xây dựng sẽ là thất bại nếu như những công trình của anh không đạt được sự vững chắc an toàn và độ thẩm mỹ cần thiết với người học sinh thất bại là việc không thể vượt qua một kỳ thi hết sức quan trọng nào đó hoặc chỉ đơn giản là ganh đua hết sức mình cho vị trí hạng nhất để rồi cuối cùng cũng phải ngậm ngùi về nhỉ thất bại là hết sức cần thiết cho con người vì sau mỗi lần thất bại ta sẽ phải biết đứng dậy để làm lại từ đầu để cố gắng nhiều hơn nữa sao cho tương lai không còn phải nhận trái đắng quan trọng hơn cả là sau mỗi lần thất bại ta lại có thêm kinh nghiệm để không mắc sai lầm lần nữa tuy nhiên mềm yếu với bản thân lại là một thất bại hoàn toàn khác đó có thể coi là sự đầu hàng với những ham muốn cám dỗ của bản thân hoặc sau mỗi lần thất bại thì trở nên sụp đổ yếu đuối đến mức không thể đứng dậy được nữa con người luôn luôn bị những cám dỗ ám ảnh về những giá trị vật chất sự giàu sang hay thành công chỉ trong tích tắc cuốn hút khiến cho họ có thể đánh mất bản chất tốt đẹp của mình nếu không có được tâm lý và bản lĩnh vững vàng trong mọi việc ta phải luôn chế ngự bản thân không được phép để cho mình trở nên mềm yếu vì khi ấy bản lĩnh của ta sẽ được thử thách lằn danh mong manh giữa tốt và xấu có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu không biết làm chủ bản thân vào một ngày nắng đẹp khi ra đường bạn nhặt được một cái ví với rất nhiều tiền bên trong trong bạn phần ác đang cười bảo cứ lấy đi có ai biết đâu lấy đi để còn mua sách vở đồ chơi quần áo thế nhưng phần thiện ra sức khuyên bạn không nên làm như vậy bạn sẽ nghe theo ai nếu như bạn để cho những ham muốn vật chất lấn át chế ngự lý trí bạn sẽ nghe theo phần ác đó chính là sự mềm yếu với bản thân trong giờ kiểm tra gặp một câu hỏi khó trong lòng bạn tự đặt ra câu hỏi có nên mở tài liệu ra xem không đây là lúc tính trung thực của người học sinh được thử thách bạn không thể để cho cái đích điểm số biến bạn trở thành một học sinh vô kỷ luật được bạn không được coi tài liệu vì như vậy bạn đã để cho bản thân chiến thắng một bạn quá mềm yếu kiểm tra lần này không tốt là do không ôn bài kỹ thì lần sau còn có thể gỡ lại được còn danh dự và đạo đức của một người học sinh khi đã bị vấy bẩn bởi cái ham muốn tầm thường vì điểm số thì rất khó có thể rửa sạch phải chiến thắng chính mình sau đó mới chiến thắng đối thủ trong các cuộc thi đó là nguyên tắc không được phép trở nên mềm yếu với bản thân giả sử bạn tham dự một cuộc thi đấu thể thao vinh quang và danh vọng cùng phần thưởng có giá trị liệu có thể biến bạn thành một kẻ thủ đoạn bất chấp tất cả để giành chiến thắng vận động viên khi bước ra sân thi đấu luôn phải mang trong mình tinh thần chơi đẹp đúng tinh thần thể thao dẫu có thua cũng không dùng đến thủ đoạn nếu bạn là một vận động viên chân chính chắc chắn bạn sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng và nỗ lực của mình không bao giờ dùng đến thủ đoạn để giành thắng lợi đó là lúc bạn không thất bại dẫu có thua đi chăng nữa vì bạn đã chiến thắng bản thân không trở nên mềm yếu trước những cám dỗ mềm yếu với bản thân còn là không thể đứng dậy được sau những thất bại thất bại là điều không thể tránh khỏi trên con đường vươn tới thành công nếu như sau mỗi lần thất bại bạn trở nên mềm yếu sụp đổ hoàn toàn cảm giác như cả thế giới tràn ngập bóng tối và không thể đứng dậy được nữa đó là lúc bạn thất bại thảm hại nhất thất bại với chính mình với những người yêu mến và hy vọng vào mình đứa trẻ 3 tuổi lần đầu tập đi chắc chắn phải ngã vậy mà nó vẫn kiên trì tập tiếp cho đến ngày có thể đi bằng hai chân chứ không còn phải bỏ nữa Bác Nguyễn Ngọc Ký lần đầu tập viết bằng chân đâu có thể trơn tru ngay được, vậy mà bây giờ bác viết bằng chân đẹp không thua gì chúng ta viết bằng tay. Những ví dụ trên cho thấy không thể đứng dậy sau thất bại cũng là một sự mềm yếu vói bản thân. Những ai đã vượt qua cái mềm yếu ấy chính là vượt lên được sự thất bại thảm hại nhất để có cơ sở thành công trong mỗi việc mình làm. Chế ngự được bản thân không bao giờ là một điều đơn giản, bất cứ một con người nào đôi lúc cũng vì những ham muốn, cám dỗ tầm thường khiến cho mình trở nên phân vân như đứng trước ngã ba đường chính vì vậy để không phải nhận cái thất bại thảm hại nhất là mềm yếu với bản thân ta phải thật sự hiểu được chính mình phải biết kiềm chế những ham muốn đó lại phải luyện rèn bản lĩnh của mình qua năm tháng để trở nên cứng cáp hơn trong cuộc sống có thể đối đầu được với những thử thách khó khăn ấy một cách đường hoàng tự tin không ít người đã vướng vào tội lỗi đã không thể chiến thắng những ham muốn ích kỷ và hẹp hòi của bản thân chỉ vì họ quá thiếu bản lĩnh chúng ta phải luôn cố gắng hết sức mình trong mọi việc để dù cho có thành công hay thất bại ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản vì đã làm bằng tất cả khả năng của mình đồng thời điều này cũng giúp ta tránh được những ám ảnh dai dứt về việc sử dụng những cách không tốt để giành thắng lợi ngoài ra sau mỗi lần vấp ngã ta phải biết tự đứng dậy rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai câu nói của má dai xá do rất sâu sắc và ý nghĩa câu nói nhắc nhở chúng ta về việc phải luôn biết thể hiện bản lĩnh cá nhân trong những hoàn cảnh thử thách khó khăn nhất của cuộc sống nhất là trong bối cảnh cuộc sống ngày càng trở nên phức tạp những cám dỗ ham muốn ngày càng nguy hiểm và khó lường phải giữ gìn nhân cách thật tốt và không ngừng cố gắng phấn đấu trong mọi việc để vươn tới thành công một cách xứng đáng đó là điều mà tôi rút ra được từ câu nói của sa do chúng ta phải biết làm chủ bản thân mình không được đầu hàng hay mềm yếu với bản thân giả sử sau này tôi và bạn có đối đầu nhau trong một cuộc thi hãy cùng chiến thắng bản thân chúng ta trước đã bạn nhé đề bài nghị luận về sự thất bại hay đừng sợ thất bại Kênh tài liệu 365 sưu tập dưới đây là bốn bài văn mẫu hay chắt lọc, xin gửi tới các bạn học sinh tham khảo. Mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 4. Trong cuộc sống là một cuộc hành trình dài bất tận, con người sẽ phải trải qua những sự thất bại, bởi nếu không thất bại, thì con người không bao giờ biết thành công có ý nghĩa to lớn như thế nào bên cạnh đó còn có câu nói rằng thất bại chính là mẹ của thành công bởi nếu không thất bại thì không bao giờ có thành công thất bại có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời này nó còn là sự thành công của mỗi con người bởi khi con người vượt qua sự thất bại chính là sự thành công lớn nhất trong cuộc đời này sự thất bại chính là một chìa khóa mở ra sự thành công của mỗi chúng ta sự thành công hàm chứa nhiều ý nghĩa to lớn nó động viên khích lệ con người nhưng sự thất bại còn có ý nghĩa lớn lao hơn nó chính là những bài học vô cùng sâu sắc nó khiến cho mỗi chúng ta trưởng thành qua gió bão mưa rông của cuộc đời trong cuộc sống không ai đi tới thành công mà chưa từng trải qua những sự thất bại bởi vì chẳng có ai đi thảm đỏ trên con đường thành công cả tất cả những người nổi tiếng những nhà kinh doanh giỏi thì đều từng trải qua nhiều mất mát thất bại trong cuộc sống sự thất bại chính là sự thử thách to lớn khi rủi ro thử thách thì chính là tạo nên một cơ hội mới cho con người thử sức lực của mình với những người kiên trì bền gan quyết chí thì nhất định mỗi sự thất bại sẽ là một kinh nghiệm quý báu vì vậy trên con đường đi tới thành công của mình mỗi con người cần phải vô cùng kiên trì nhẫn nại cần cù chịu khó thì mới mong tìm thấy sự thành công với người kiên cường mong muốn chinh phục đỉnh cao của sự thành công thì thất bại chỉ đơn giản chỉ là những hòn đá ngáng đường của chúng ta khi gặp khó khăn chính là khi chúng ta chứng minh được bản lĩnh của mình không hề vô dụng kém cỏi một học sinh muốn đạt được thành tích cao thì cần phải chịu khó với những bài tập khó giải một lần không ra kết quả thì phải suy nghĩ tới nhiều biện pháp khác nhau tìm nhiều hướng đi táo bạo độc đáo mới mong có thể tìm được lời giải và đáp án đúng cho mình trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương vượt khó vượt lên hoàn cảnh của chính mình như thầy giáo nguyễn ngọc ký người bị cuộc sống lấy đi cả hai tay nhưng thầy đã kiên cường tập làm mọi thứ bằng chân và viết cũng bằng chân những nét vẽ ngô nghê không theo ý muốn lúc đầu sau này thành hàng thành lối sau này thầy nguyễn ngọc ký thành thầy giáo giỏi một anh hùng lao động là tấm gương sáng của một người đã vượt lên khó khăn thử thách để chiến thắng mọi khó khăn chiến thắng chính mình trong cuộc sống khi chúng ta thất bại cần phải có thái độ dám đương đầu với khó khăn thất bại để có thể nhìn thấy một bài học tốt từ bài học thất bại để rút ra kinh nghiệm để có thể có bài học hướng tới thành công. Chúng ta ai cũng biết ông Thomas Edison đã thất bại hơn 10.000 lần trong việc sáng tạo ra chiếc bóng điện ngày hôm nay. Nếu như nhà khoa học không kiên cường vượt qua hơn 10.000 lần thất bại, thì sẽ không bao giờ có một lần thành công vĩ đại đó. Trong lịch sử của dân tộc, thì trước khi Bác Hồ thành công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ thì trước đó rất nhiều người anh hùng dân tộc yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh cũng đi tìm đường cứu nước nhưng không thành công. Những sự thất bại của lớp tri thức đi trước là bài học cho người đi sau học tập, kế thừa để Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta có thể tìm thấy con đường đúng đắn. Thông qua thực tế đã minh chứng nghị lực, ý chí lòng kiên nhẫn bền bỉ trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống và trong công việc của mỗi con người, chúng ta không nên nản lòng, gục ngã trước những khó khăn mà hãy coi những khó khăn là chìa khó để có thể mở cánh cửa thành công khi đi tới tương lai.